chính sách vận chuyển mỹ phẩm chính hãng long an luôn mong muốn mang lại cho quý khách hàng dịch vụ vận chuyển chu đáo an toàn và nhanh chóng hiện nay chúng tôi hỗ trợ giao hàng trên địa bàn toàn quốc với sự tham gia vận chuyển của đơn vị thứ ba dịch vụ vận chuyển của chúng tôi đạt được tính chuyên nghiệp cao trong phục vụ khách hàng trung bình thời gian từ lúc quý khách hàng đặt mua sản phẩm đến lúc nhận được khoảng 3 đến 4 ngày, tùy từng địa bàn. Tuy nhiên, có một số trường hợp kéo dài hơn do những nguyên nhân khách quan, rất mong quý khách hàng thông cảm và chia sẻ với chúng tôi. Khi nhận hàng quý khách được kiểm tra nếu phát hiện hỏng, lỗi hoặc không đúng với yêu cầu đã đặt có thể đổi trả. Chúng tôi cam kết đổi trả, đền bù xứng đáng nếu lỗi phát sinh không phải từ phía khách hàng. Mọi thắc mắc quý khách vui lòng phản hồi về địa chỉ phone 0344 587 575